bước lên đường mang trong tim tình yêu của Chúa xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ để tình người luôn yêu thương và hiệp nhớ để tình Chúa mãi mãi dạng người hơn tình yêu Chúa Kitô thương bách tôi thương bách tôi vì làm tông đồ cho Chúa tình Chúa tình yêu ngày thuốc bách thuốc bách thuốc bách tôi mang tin vui đến cho muôn nơi đôi môi dâng hương kinh ân tình lên thiên Chúa xin an vui và hạnh phúc xuống cho muôn người trong một đời con xin hát bài ta